phương xa những ngày qua ngoài kia rông bám anh có ổn không và rồi khi buồn đau cùng ai sớm chia mệt mỏi cô đơn thì thế nào there.